Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung phần C lớn đó là về tính chất hóa học của benzen và ankin benzen. Cái thông tin đầu tiên đó là về phản ứng thế. À, như thầy đã phân tích là gì ạ? Ở phần cấu tạo của công thức cấu tạo của nhà hóa học Kekulé đưa ra thì trong cái công thức này thì ờ, có liên kết pi và liên kết sigma đúng không? Liên kết pi nó xen kẽ nhau. Như theo nhà hóa học Kekulé các bạn à, hãy cùng ôn lại một chút về công thức nhé. Theo nhà hóa học Kekulé thì cái vòng benzen là hình ờ, lục giác đều đúng không và nó có ba cái pi ba nối đôi ấy, xen kẽ bởi một nối đơn đấy đúng không đây là chính là benzen này được chưa à, ờ, benzen theo quan điểm của nhà hóa học Kekulé đây là quan quan điểm cũ đúng không ạ đây là theo nhà hóa học Kekulé thì theo quan điểm này thì ông lại không giải thích được là tại sao benzen có liên kết pi mà nó lại không tham gia phản cộng dễ dàng như là ở trong anken như là ở trong ankin hay alkantien đó và à, điều này được giải thích rõ ràng bởi vì cái công thức cấu tạo của vòng benzen nó được phát triển như sau nó là một hệ pi liên hợp ba liên kết pi này nó liên kết bền vững với nhau tạo thành hệ pi và đây gọi là hệ pi liên hợp nó gọi là nhân thơm đấy đúng không à, anh này đó là Benzen theo quan điểm mới quan điểm hiện đại này Benzen theo quan điểm hiện đại hiện nay ok chưa đó và chính là vì các ờ, hệ pi liên hợp này nó bền vững cho nên là khả năng tấn công như là cái tác nhân cộng vào ở trong cái liên kết pi này nó không giống như so với lại pi ở trong anken hay pi ở trong uh, ờ, ankin, alkadien tức là nó khó cộng nhưng nó lại đặc trưng cho phản ứng thế. Thì thông tin đầu tiên với phản ứng thế này, nó là phản ứng đặc trưng của hibon thơm. Hibon thơm hay gọi là aren nói chung. Aren nói chung nên nó có vòng benzen thôi, chị nhỉ? Và nó là hibon thơm thì nó cũng bao hàm luôn cái dãy đồng đẳng của benzen rồi, rõ chưa? Đó. Và aren nó tham gia phản ứng thế dễ dàng hơn phản ứng cộng cho nên nó được gọi là tính thơm. Tính thơm là tính dễ thế khó cộng kèm nhé. Đó, cho nên nó có tính thơm dễ thế khó cộng. Dễ thế và khó cộng. Đó, chúng ta gọi chung đó là keyword thơm Giải thích này, bởi vì cái đó là hệ pi liên hợp nó bền, đúng không? Hệ pi liên hợp nó bền vững cho nên nó khó bị tấn công như là tác nhân cộng. Tôi với phản cộng, được không?